thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 âm lịch năm 2022. Chúng ta đang có mặt tại Đạo Tràng Niệm Phật Chùa Hương Sơn ngày thứ năm để cộng tu một ngày niệm Phật an lạc. Sư cô cầu nguyện Đức Phật A Di Đà gia hộ cho quý vị một ngày tu được trọn vẹn công đức Nam Mô A Di Đà Phật. thưa đại chúng, trong ờ, giờ thính pháp à, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục à, nguyện thứ 19 à, phần nói chưa hết. À, à, như thường lệ à, chúng ta ôn lại. À. <laughs> nguyện thứ 19 là nội dung như thế nào? À, nguyện thứ 19 chín à, nguyện thứ 19 đầu tiên là phải là nghe danh phát tâm à, rồi là sao thực hành các công đức lục độ ba la mật này thì nghe danh riêng phát tâm cái nguyên nhân này chúng ta đã dành hai buổi nói chuyện rồi đúng không và một buổi là nói về bố thí và la mật à, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp cái phần à, lục độ ba la mật à, hôm nay chúng ta sẽ nói đến trì giới ba la mật à, thưa đại chúng à, giới ba la mật à, giới à, và định tuệ là một trong ba cái tư lương căn bản của đạo phật mà bất cứ tu một pháp môn nào chúng ta đều phải thực hành đầy đủ ba cái yếu tố này giới định và tuệ nhân giới sanh định nhân định phát tuệ à. như vậy thì một hành giả tu à, thí dụ như chúng ta tu tịnh độ cái cần giữ giới không ha cần tu định không cần cần tu trí tuệ không à có đấy mọi người đều trả lời là có nha à như vậy thì giới định tuệ nó giống như là một cái vị muối à, mà bất cứ món ăn nào đều phải gia vào à, phải không cho dù món ăn ngon như thế nào đó sơn hào hải vị nhưng mà nếu không có muối à, thì món ăn đó sẽ rất là nhạt nhẽo nha cũng vậy mình tu thiền tu tịnh độ tu mật tu hiển tu tất cả các pháp môn nếu không giữ giới nếu không tu định nếu không tu tuệ mình sẽ không đạt được kết quả mà pháp môn mình mình theo đuổi đó cho nên giới định tuệ là ba cái rất là quan trọng nền tảng căn bản người học Phật tại gia cũng phải tu mà người học Phật xuất gia càng phải phải tu tập thế thì giới nghĩa là như thế nào ừ, thật ra giới tiếng phạn nó là thi la à, trung hoa dịch là thanh lương sinh lẻn, à, thanh có nghĩa là thánh thanh tịnh à, trong sạch lẻn có nghĩa là mát mẻ lương đó, có nghĩa là mát mẻ cho nên là xin lẻn thanh lương có nghĩa là thân tâm của mình vừa trong sạch vừa thanh tịnh mà vừa được mát mẻ thoải mái thế thì do cái gì mà thân và tâm mình được thanh tịnh và được mát mẻ là do cái gì do mình trì giới à, mình giữ giới đấy sư cô thí dụ khi chúng ta thọ năm giới trở thành ưu bà tắc ưu bà di à, trở thành một người cư sĩ nam cư sĩ nữ à, là đệ tử tại gia đầu tiên là quý vị phải giữ năm điều giới căn bản thứ nhất là không sát sanh thứ hai là không trộm cắp thứ ba là không tà hạnh thứ tư là không nói dối thứ năm là không uống rượu dùng những cái chất kích thích à, như vậy nếu mình biết được ừ, nếu mình ăn trộm à, xin lỗi mình sát sanh á, thì mình tổn hại cái gì à, tổn hại cái lòng từ bi của mình là đầu tiên nha à, thứ hai nữa là mình kết cái oan nghiệt với cái chúng sinh mà mình mình sát hại đó à, thứ ba là mình sẽ bị thọ nhận cái quả ác do mình sát sanh à, mà sát sanh thì nếu à, giết cha giết mẹ là phạm tội ngũ nghịch giết các bậc thánh nhân các bậc tu hành cũng là phạm tội ngũ nghịch giết người là phạm tội nặng à, thì ba cái trường hợp này là không thông sám hối ừ, theo về giới của thanh văn thì không thông sám hối còn giới của bồ tát thì chúng ta có thể sám hối tuy là giới nặng ha, nặng à, còn nếu mình giết chúng sinh à, như là trâu bò heo dê nải chí cho đến con mũi con kiến con ruồi đó thì từ từng cái loại mình giết đó cái súc sanh đó à, nó cái độ à, trí tuệ hay là mình gọi là căn cơ nó cao hay là thấp thì cái tội của mình nó nặng hay là nhẹ à, nhưng mà mình được phép sám hối mình giết con vật à, mình được phép sám hối à, và nếu mình cố ý giết thì nó sẽ nặng hơn là mình vô tâm mà giết à, thế thì sư cô à, xin làm một cái à, gọi bị treo à, so sánh thí dụ giết người là tội nặng rồi ha à, mà hiện tại mình bị pháp luật nó nó tải chiếc à, giam giữ trừng phạt à, nhưng mà mình giết con cá à, thì mình cũng có tội phạm tội sát sanh đó nhưng mà mình không bị pháp luật trừng trị phải không à, như thế thì cái tội mà giết người và tội giết con cá thì tội nào nặng hơn tội giết người tội giết con cá là sao nó sẽ nhẹ hơn đó. như vậy đại chúng rõ không à, cũng là tội à, nhưng mà nó sẽ có nặng và nhẹ và sám hối được và không sám hối được à thế thì bây giờ mình hiểu được cái tội sát sanh đó, là thứ nhất là đánh mất đi lòng từ của mình tổn hại đi lòng từ bi của mình và mình bị gây nghiệp với chúng sinh và mình phải chịu cái quả báo sát sanh như vậy à, nếu mình hiểu được thì mình giữ cái giới không sát sanh à, thì có phải là tâm của mình được nhẹ nhàng không à, tâm của mình được an lạc không à, nhẹ nhàng an lạc thì có phải là thanh lương và mát mẻ không à, đó à, cho nên là giới có ý nghĩa là thanh lương trong sạch thanh tịnh và mát mẻ là như vậy à, cái thứ hai nữa là giới có nghĩa là phòng chỉ à, phòng chỉ phòng nghĩa là sao đề phòng ngăn ngừa chỉ là đình chỉ như vậy phòng chỉ có nghĩa là đề phòng những điều điều quấy và chấm dứt những điều à, điều ác đó thí dụ chúng ta trở lại cái phần nam giới cũng y như vậy đó thí dụ bây giờ cái đồng hồ sư cô để đây hả à quý vị thấy cái đồng hồ sư cô quý vị nghĩ là cái đồng hồ này có giá trị ha thế thì mình sanh cái tâm là muốn lấy cái đồng hồ này hả <laughs> phải không à, rồi á đó là cái nhân đó à rồi bây giờ sư cô thuyết giảng xong sư cô đi vào phòng sư cô quên lấy cái đồng hồ à như vậy là quý vị có duyên chưa có cơ hội chưa à <laughs> cơ hội thì, thì quý vị tiến tới à, quý vị lấy à, à, như vậy là duyên rồi à. và khi mà quý vị lấy bỏ vào trong túi của mình mà không qua sự đồng ý sư cô là quý vị đã đã phạm à, thế thì bây giờ ngăn là như thế nào đề phòng là như thế nào quý vị thấy đồng hồ sư cô nhưng quý vị nghĩ đó là tài sản của xứ sư cô không phải là tài không phải là cái của quý vị đó. và quý vị sẽ biết được rằng nếu mình lấy cái đồng hồ này mình sẽ mắc cái tội gì tội trộm cắp và quả báo mình là sẽ sao là nếu bị người ta phát hiện là người ta chế chê cười thứ hai là mình bị cái tội là nghèo nàn ăn trộm là gây tạo cái nhấn nghèo và hèn nữa đó cho nên mình biết được như vậy thì mình phòng ngừa ngay cái tâm niệm đầu tiên khi mình nhìn thấy cái đồng hồ sư cô à, à, và lỡ nếu lỡ mình đã khởi cái tâm ý rồi thì mình phải chỉ tức là dừng ngay cái việc mà mình tiến lại chỗ này mình lấy cái đồng hồ của sư cô à, như vậy một người mà có giới thì người ta sẽ đề phòng và đình chỉ tất cả những hành động đưa đến tội lỗi à, là chúng rõ không à dạ à, và trong giới luật đức phật chế thì có thông giới tại gia xin lỗi có giới của người tại tại gia có giới của người xuất gia và giới thông tại gia và và xuất gia giới của người tại gia là quý vị có năm giới hoặc là 10 giới là thập thiện phải không và bát quan trai giới à, còn giới của bậc xuất gia thì gồm có giới tỳ kheo tỳ kheo ni à, và thức xoa là người học giới nữ á, là có thêm sáu pháp à, và sa di sa di ni thì có 10 giới à, và giới mà thông tục và xuất gia đạo và đời đó là giới gì giới ờ, giỏi quá <laughs> giới bồ tát thì giới bồ tát chúng ta thọ chúng ta phải hiểu nha à, nếu thọ theo phạm và ờ, giới phạm võng bồ tát á, thì chúng ta sẽ có 10 trọng 10 giới nặng và 48 giới nhẹ gọi là thập trọng 48 giới kinh nếu chúng ta thọ theo giới ưu bà tắc á, thì chúng ta kinh ưu bà tát á thì chúng ta sẽ có 10 trọng và 28 giới khinh nó khác nhau nha nhưng mà giới dù tạ gia hay là xuất gia dù nhiều hay là ít nó gom lại thì cũng có ba điều thôi nè đối với vị ba điều gì à, không được tham <laughs> không được sân không được si à giỏi quá <laughs> ngày xưa có một cái vị tỳ kheo già đó à, lớn tuổi mà tu rất tinh tấn à, nhưng mà vì già rồi thì trí nhớ nó không được minh mẫn như lúc trẻ cho nên khi ngài thọ giới à, đức phật tuyên thuyết năm mươi giới cho ngài <laughs> ngài nói rằng đến con nghe con cũng không còn nhớ à, nghe mà cũng không nhớ thì làm sao con giữ cho được Đúng không <laughs> cho nên bây giờ phật tử mình á, nhầm lúc là ham thọ giới đó à, con thọ giới à, năm giới à, con thọ thập thiện con thọ bồ tát giới hỏi ra là giới nào cũng thọ hết đó <laughs> nhưng mà hỏi về giới thì không biết <laughs> quý vị không biết cái giới đó là giới gì nữa à, thì làm sao chúng ta giữ phải không à, à, giống như vị tỳ kheo già này à, thì ngài mới bạch phật là giới nhiều quá đến nỗi nghe cái tên giới còn không nhớ thì làm sao con giữ giới à, thì đức phật nói rằng á à, ông yên tâm đi à, ông bây giờ không cần giữ 250 giới ừ, nghe thích không à, <laughs> quý vị không cần phải giữ giới mười giới bát quan trai giới gì hết á quý vị giữ ba giới thôi là giới gì ừ, không tham không sân không si đại đức phật dạy vị tỳ kheo đó ông không cần giữ hai trăm năm chục giới ông chỉ cần giữ cho như lai là ba giới không tham không sân và không si à, thế thì vị tỳ kheo này rất là khoan hỷ và giữ rất là thanh tịnh và cuối cùng là à, ngài chứng được thánh quả đấy cho nên không tham không sân không si là cái nền tảng của giới mà cũng là cái trọn vẹn của giới à, giống như mình nói là một mà là tất cả à, thật sự ra tất cả những giới điều đức phật ngăn cấm là để đề phòng cái gì đấy đề phòng cái tham cái sân cái cái si mà thôi à, phải không cũng giống như là một cái trái núi một ngọn núi to như vậy ha quý vị thấy là một ngọn núi rất là to nhưng thật sự nó được kết hợp bởi những gì từng hạt bụi nhỏ li ti à, đấy à, cho nên là 250 giới hay là tám muôn tế hạnh ba ngàn oai nghi tám muôn tế hạnh à, của chư Phật chế giới đều mục đích là để chế ngữ tham, sân và si mà thôi. À, đấy. À, và chính cái điều này cũng là nền tảng của Phật pháp, à, của chân lý nhà Phật. À, ngày xưa có một vị cư sĩ đó à, tu hành cũng rất là tinh tấn à, đến gặp thiền sư hỏi rằng à, xin ngài nói cho con biết là đại ý của Phật pháp là gì tức là cái cái vi diệu cái sâu xa của Phật pháp là gì à thì thiền sư trả lời là chu ơ mô chua trung san phong xỉn à, chư ác mà tác chúng thiện phụng hành thì ông cư sĩ này à, ông nói rằng trời ơi con hỏi ngài là hỏi về cái thâm túy của phật pháp á <laughs> ngài dạy cái câu này em bé lên 3 tuổi cũng biết được à, thì có gì đâu mà sâu xa diệu dụng của đạo phật à, thiền sư điềm tĩnh trả lời điều này là đứa bé lên 3 tuổi đều có thể thuộc lòng đều có thể hiểu từng câu từng chữ và ý nghĩa trong cái câu từ này nhưng mà ông già 80 tuổi chưa thực hành đến cái chỗ trọn vẹn à, phải không đại chúng à, chưa ác mạt tác có nghĩa là sao không làm các điều điều ác mạt là đừng mà chớ chưa là là nhiều gọi là chư hả thì ở đây có chỗ rất là hay mà hòa thượng à, tuyên hóa giảng cái chỗ này rất hay chữ chư này rất là hay chư này nó có nghĩa là nhiều mà cũng có nghĩa là là một à, tại vì sao tại vì nếu chúng ta nghĩ cái điều ác này nó còn con à, à mình phạm thế thì mình phạm được một điều ác này thì nhất định điều ác tiếp theo mình sẽ phạm à, tại vì tâm mình chỗ đó nó cái phòng cái chỗ mà phòng chỉ đó, nó bị bị phá vỡ rồi à, thí dụ như một cái anh chàng đó à, đi ra đường thấy một cô gái đẹp đi một chiếc xe máy một mình anh ta rất là thích à, rồi cái cặp kè đến để để lăng la hỏi chuyện cái cô đó đầu tiên là chỉ khởi một cái niệm rất là nho nhỏ thôi là muốn nói chuyện rất là thích cô này muốn gạ gẫm cho vui nhưng mà đến khi đến nhà rồi là phát hiện cô này ở một mình và nhà giàu có cho nên sanh cái tâm chuộng cướp à, thế thì anh rình mò à, đến một hôm là cô gái này là đi ra ngoài à, là tạo cái, cái cơ duyên rồi đó <laughs> rồi thế thì anh lẻn vào nhà à, thì lẻn vào nhà mở tủ rồi lấy lấy tiền lấy bạc nhưng không may là cô này lại quên cái gì ở nhà mà trở lại nhà thì phát hiện cái anh chàng là à, mấy ngày trước lăng la với mình đó thì cô mới la lên à, à, thì anh này sợ là sao à, phát hiện hàng xóm rồi bắt được à, thì anh à, trong cái lúc mà quản trí đó anh mới à, giết cô này để mà bịt đầu đầu mối đó thì cuối cùng là sao bị pháp luật à, trừng trị đó chỉ là cái quả hiện tiền thôi cái quả về nhân quả thì chắc là anh phải đọa địa cục rồi tại vì giết người là không thông sám à, sám hối cho nên quý vị thấy một cái điều ác nho nhỏ đầu tiên là một cái ánh nhìn thôi thích cái cô kia thôi à, nhưng mà không có cái sự phòng bị thì bắt đầu mới dẫn đến cái phạm cái tội là là giết người À, cũng vậy nếu một điều ác nhỏ mình không có tâm phòng bị thì đương nhiên mình sẽ phạm cái tội à, có thể là sẽ nặng hơn anh đó nữa đó cho nên hòa thượng tuyên hóa dạy rằng chư này có nghĩa là một mà cũng có nghĩa là nhiều cho nên người mà trì giới thì dù là một tội nhỏ cũng không được được phạm à, thế thì lỡ chúng ta phạm rồi thì sao quý vị hả lỡ phạm thì phải phải sám hối và cái quan trọng là sao sám rồi thì phải phải từ bỏ phải chừa cái đó à, có người thưa với sư cô rằng á à, tu pháp môn tịnh độ nó sướng lắm <laughs> tại vì sao chư tổ cho mình là đới nghiệp vãng sanh <laughs> lúc đó giống như là mình <laughs> chạy tội gì đó à. nhưng mà quý vị phải hiểu à, đới nghiệp vãng sanh là sao là mang đi cái tội cũ hả cái tội cũ tức là hạt giống cũ khi mình chưa biết phật pháp khi mình chưa tu hành khi tâm của mình chưa vững vàng mình đã lỡ phạm bây giờ mình hiểu rồi thì mình phải ngăn phòng và chỉ à, thì mình được mang đi cái hạt giống đó <laughs> chứ không phải bây giờ vừa sát sanh vừa trộm cướp à vừa nói dối vừa đủ thứ mà niệm phật đến uh, giờ phút cuối cùng uh, lên thuyền được vãng sanh tình độ đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy à, phải không đại chúng à, cho nên chúng ta trở lại cái chữ chư ác mặt tác là cái điều nho nhỏ điều quấy điều ác nho nhỏ chúng ta phải có tấm phải có cái tâm niệm là đề phòng gọi là cho nên là gọi là phòng chỉ Đó. phòng chỉ những điều ác như vậy đủ chưa hả đủ chưa ừ. nếu phòng chỉ những điều ác thì chúng ta mới thực hành giới được một nửa là bên phận tiêu cực là chúng ta đình chỉ nhưng mà cái phần tích cực là phần thiện thì chúng ta phải thực hành à, cho nên câu phía sau gọi là chúng thiện phụng hành à, và cái từ chúng này hòa thượng tuyên hóa cũng vậy cũng là số nhiều chúng là nhiều mà à, chúng này cũng có hai ý à, ý thứ nhất là một ý thứ hai là là nhiều một là sao à nhằm khi quý phật tử chúng ta nghĩ rằng à, biết là điều thiện đó nhưng mà chúng ta cũng chọn lựa để mà làm <laughs> không? điều thiện này là nhiều người biết đến làm cái việc này là sư cô biết thầy biết đại chúng biết tất cả bạn hữu mình đều biết à, thì mình tranh nhau mình làm <laughs> cũng là việc thiện <laughs> tranh nhau mình làm còn những điều thiện mà không ai biết làm mà không ai biết và nghĩ rằng làm cái điều này thì công đức nó ít hơn à, công đức nó không nhiều bằng cái điều kia à, cho nên mình không không làm nhưng mà thưa đại chúng nếu một điều thiện nho nhỏ mình không thực hành thì mình có cái tâm hành thiện trọn vẹn không không trọn vẹn à, sư cô thí dụ một cái khóa tu á à, là mình có à, phát tâm cho đại chúng à, lặt rau, rửa chén, chùi nhà vệ sinh, lau giảng đường, à, lau tránh điện, à, rồi là cung nghinh, rồi là à, hộ chúng, đủ thứ hết. À, thì quý vị biết cái phần nào là người ta thích làm? Hả? Cái phần cung nghinh và phần hộ chúng mà là người ta thích làm. À, còn cái phần mà chùi nhà vệ sinh thì không ai chịu làm đó hoặc là lặt rau lửa chén không ai làm hết trên đó vì sao quý vị vì chúng ta ngỡ rằng những cái việc trên này là công đức nhiều hơn à, những cái việc dưới kia là công đức ít hơn nhưng mà thưa đại chúng công đức nhiều hay là ít nó tùy thuộc vào công việc đó hay là tùy thuộc vào tâm niệm của chúng ta à tùy thuộc vào tùy thuộc vào tâm niệm của chúng ta cho nên từ chúng này có nghĩa là một mà cũng có nghĩa là vô lượng à, đại chúng hiểu không nếu một người gặp việc đều làm tùy hỷ thì việc nào nó cũng là công đức vô lượng hết đó. và làm được như thế là trì giới gì đó quý vị ba la mật đó. ba la mật là gì là trọn vẹn công đức hôm trước mình học rồi phải không chứ không phải ba la mật là chọn lựa việc việc thiện để mà làm chọn lựa cái việc nào mà làm mà người ta à, ta, ta biết à, trở lại vấn đề trì giới cũng vậy có người trì giới mà là chấp tướng gọi là trước tướng và có người trì giới là không chấp tướng à, sư cô hồi bên hồi học bên Đài Loan đó à, à, việc này thì cũng rất là là vui à, à, quý vị biết nói về tinh thần giới luật của đức phật thì bây giờ đến cái thời đại bây giờ thì có nhiều có nhiều chỗ để luận bàn lắm à, vì sao phải như vậy à, tại vì quý vị biết rằng khi mà đức phật nhập niết bàn á thì ngài a nan à, à, khóc bù loa bù lu <laughs> ngài a nan đứng khóc và không còn nhớ cái điều gì để mình thỉnh Đức Phật hết á thì lúc đó ngài xá lợi à, ngài ca diếp á, mới bảo rằng tại sao thầy đứng đó thầy khóc thầy phải vào bạch Đức Thế Tôn là sau khi ngài nhập diệt đó tăng đoàn phải còn những điều gì cần lưu ý hay là những lời dạy cuối cùng của ngài như thế nào thì lúc đó ngài a nan mới mới sực tỉnh mới chạy vào thưa phật ngài thưa có bốn điều à, rằng là đối với những người đệ tử Phật mà bướng bỉnh á, à, ương ngạnh, á, mà bướng bỉnh thì phải làm như thế nào thì Phật bảo rằng mê pin à, tức là không cần nói chuyện với họ điều thứ hai là khi Phật còn tại thế là chúng con lấy à, nương Phật làm thầy bây giờ Phật diệt độ rồi chúng con nương nương vào đâu thì đức phật dạy sao nương vào giới luật Đấy không rồi tiếp tục là kinh điển của ngài sau này trùng tuyên lại thì phải ghi như thế nào trùng tuyên như thế nào để người ta tin đó là lời phật dạy thì đức phật dạy sao trước khi trùng tuyên vào pháp của ta thì phải nói bốn từ gì ta nghe như vậy gọi là rủ sứ ủa quẩn à, và cái cuối cùng cái này mới là sinh ra về sau này càng về sau thì giới luật của đức phật còn có nhiều điểm để mà tranh luận đó là gì đức phật dạy rằng những giới nho nhỏ các ông có thể lược bỏ à, những giới luật mà nho nhỏ các ông sau này có thể lược bỏ à. nhưng mà ông ngài a nan lúc đó quên không hỏi rằng giới nào là nho nhỏ <laughs> để mà lược bỏ cho nên khi ngài ra ngài thưa lại với ngài ca diếp thì ngài ca diếp la thảy quá trời tại sao ông không hỏi cho, <laughs> cho thấu đáo như vậy giới nào là nho nhỏ là bỏ thôi bây giờ không biết giới nào thì như vậy khi trùng tuyên là ghi nguyên văn không được bỏ giới nào phàm đức phật chế giới nào là không được được bỏ nhưng mà bây giờ đại chúng suy nghĩ thời đại của chúng ta khác với thời đại của đức phật phải không à, cái giới nho nhỏ được phép bỏ tức là cái giới mà đức phật ám chỉ rằng y theo thời đại và y theo mỗi cái văn hóa tập quán của mỗi quốc gia có thể là uyển chuyển lược bỏ hoặc là chuyển đổi thành những điều lệ khác sư cô thí dụ trong giới đức phật dạy tỳ kheo là không được giữ tiền à, cái thời đó là không được giữ tiền thì được tại vì người xuất gia là đi khất thực à, và đời sống nó cũng đơn giản à, cũng không có xây chùa xây tịnh xá tất cả những việc đó là do hàng đệ tử tại gia tự nguyện thực hành còn bây giờ quý vị không có tiền thì làm sao quý vị làm phật sự không giữ tiền thì làm sao không lẽ mỗi lần đi đâu cái là gọi ờ, phật tử đó là cho thầy chừng ít ít tiền <laughs> cúng cho thầy chừng đó tiền để thầy làm này thành <laughs> làm kia à, <laughs> thì nó cũng khó quá thí dụ như vừa rồi tuần vừa rồi sư cô đi sài gòn khám bệnh không lẽ giờ mai đi bây giờ tối gọi điện tùm lum quý vị phật tử xin tiền để, mua vé cho thầy đi hay sao à, phải không à, cho nên là với cái thời đại bây giờ thì người xuất gia không giữ tiền là cái điều điều nó khó à, nó không có phù hợp với thời đại nữa phải không à, nhưng mà cái quan trọng ở đây á, là mình được giữ tiền nhưng mà mình biết tiền đó là phải làm vào cái việc việc chính đáng cái việc phục vụ lợi ích của chúng chúng sinh phục vụ cho lợi ích của đạo đạo Phật chứ không phải giữ tiền để mà tham danh cầu lợi hả và giới thứ hai à, thí dụ như là tỳ kheo ni là không được đi ra đường một mình à, thì quý vị biết vì sao lúc đó đức phật chế như vậy tại vì lúc đó mà à, đi ở đâu á đi hành khước ở đâu thì à, đi lên rừng đi qua những khu rừng vắng đi qua những đoạn đường vắng à, chứ đâu phải như bây giờ mà đường xá mình mà như thế này ở trước đường xá nó heo hút mà một người nữ mà đi ra đường như vậy có phải là nguy hiểm không cho nên là phải bắt phải có một người đi theo à. thế còn bây giờ ví dụ sư cô bây giờ thiếu một cái cái gì ở ngoài chợ đó <laughs> bây giờ sư cô phải bảo một người ngồi lên xe sư cô chở đi như vậy nó phiền quá à, mà cũng đâu có phải là sư cô ra đường là người ta bắt người ta nhốt rồi đâu phải không hay là bây giờ sư cô à, đi nước ngoài đi à, bây giờ một cái vé à, cả, cả mấy triệu bạc đi bây giờ muốn đi đâu phải kè kè theo người nữa phải phải tốn thêm tiền không <laughs> à, cho nên đó là tùy theo mọi thời đại mà chúng ta có thể uyển chuyển à, cái vấn đề về giới hoặc là đức phật chế là người đệ tử Phật không được rời ba cái y à, vì sao Đức Phật dạy như vậy thì hồi trước là ba y tức là áo quần người ta mặc trong người à, khi cởi ba cái y ra cởi cái y ra tức là lõa thể rồi à, tại vì y tức là vốn là chiếc áo và cái quần là hồi trước là hàng đệ tử Phật bận vào trong người thì bây giờ khi mà truyền qua Trung Quốc á, thì mình phải nông thiền thì bây giờ quấn cái y như vậy thì thì nó lượt mưa quá cho nên chư tổ á, mới cải lại đổi lại thành chiếc áo tràng bằng ở trong là hài thanh và cái y đắp ở ngoài và để những lúc nào mà có trai hội à, thuyết giảng hay là lên điện chúng ta mới mới mang còn bình thường mà đi chấp tác quét rác đào đất cày bừa cúc này vậy đó thì thì không cần mang đổi thành cái áo áo trung qua là bộ đồ mà xuất gia đang bận thì cái bộ đồ đó là tương ưng với y ngủ à. khi đăng điện thì đắp y thất là bảy điều và khi thuyết giảng thì đắp y y cửu là chín điều à. như vậy thì bây giờ là có người à, chấp mà ở Việt Nam không có mà bên Đài Loan nhiều lắm thì lúc nào phải cũng phải kè ba y ấy. mình đã bận à, một bộ đồ tu hành đi rồi mà phải gấp ba cái y này cột vào trong cái cái lưng á <laughs> à, à, lúc đó bên trường à, có một à, số à, sư cô đó thực hành cái giới mà không rời ba y đó à, thì lúc nào lên điện hòa thượng viện trưởng cũng la hết trơn á tại vì sao quý vị người ta may một cái đải bự như thế này á bỏ ba y vào trong đó cái rồi mang ở trong người á <laughs> rồi bên ngoài mặc chiếc áo dài <laughs> chiếc áo gọi chiếc áo nhật bình á cái thì sao cái lưng á nó gồng lên cái, cái, cái áo nhìn giống như bình lưng gù vậy đó cái hòa thượng viện trưởng sư cô nói là mình người tu mình phải trang nghiêm cái thân thể cái hình tướng bên ngoài trước đã khi bận một chiếc áo vào là nhìn thấy nó thanh thoát nó nhẹ nhàng rồi bây giờ quý vị cột ba cái y vào quý vị đi như là lưng gùi mà chiếc áo phía sau nó dở lên như thế này nhìn thấy nó xấu vô cùng mà chính bản thân mình đang bận chiếc áo dài đó là y thứ mấy rồi chúng ta được đắp y thứ thứ năm là y ngũ điều một trong ba y rồi à thế thì những người trì giới như thế thì những người trì giới mà mà trước vào cái tướng đó và không hiểu rằng đức phật đã dạy giới nho nhỏ có thể thay đổi à, và tùy thuận theo từng thời điểm mà có thể thêm hoặc là là giảm sư cô nói ví dụ thời đức phật có mạng internet không không có thời đức phật có điện thoại di động không không có cho nên bây giờ giới luật của đức phật hoàn toàn không có đề cập đến lên trên mạng phải như thế nào nhìn điện thoại phải như thế nào phải không à bây giờ cái mạng xã hội là tốt cũng có mà xấu cũng có à, bây giờ con người chúng ta hư là trên mạng xã hội là phần nhiều là do ngày ngày lên trên đó à, cho nên nếu mà đức phật còn tại thế sư con nghĩ chắc ngài cũng chế rất là nhiều giới liên quan đến vấn đề lên trên mạng xã hội hoặc là <laughs> sử dụng điện thoại à, phải không à, cho nên là cái điều mà đức phật nói là những giới nhỏ có thể có thể bỏ tức là những cái giới đó tùy thuộc vào thời điểm quốc độ văn hóa mà có thể thêm hay là là bớt có như vậy thì chúng ta trì giới mới là uyển chuyển à, chứ không phải là chúng ta chấp vào là hồi đó thời đó đức phật như thế nào bây giờ chúng ta phải y như thế vậy à, xin hỏi hồi trước đức phật không có mang dép bây giờ <laughs> quý vị không mang dép quý vị ra đường nhựa là quý vị đi thành cái gì đi thành con ếch là chúng ta nhảy <laughs> nó nóng quá <laughs> cái đường nhựa nó nóng quá thì chúng ta phải nhảy à. mà thân không an thì sao tâm an được à, không có vị à, đó chúng ta phải hiểu cái điều đấy ha à, cho nên là trì giới mà trước tướng như vậy thì không thành trì giới bà la mật à, và cái, cái điểm cái điểm tiếp theo của giới là giới có nghĩa là phần giới thì là đức phật chế phần luật cũng được đức phật chế phần oai nghi cũng đức phật chế nhưng mà cũng tùy theo quốc độ thì chư tổ mình có thể thêm vào à. và nếu đầy đủ giới á, thì mình có giới giới pháp à, giới tướng à, và oai nghi thì giới pháp và giới tướng là những cái giới mà quý vị đang thọ đó thì sư cô sẽ không nói bây giờ sư cô nói đến phần oai nghi à, oai nghi cũng là một trong phần giới à, như vậy người phật tử xuất gia người xin lỗi người phật tử tại gia người phật tử xuất gia cái phần oai nghi cái phần hình tướng ở bên ngoài có cần phải giữ gìn cho trang nghiêm không quý vị tại vì đó là một phần của giới à, tại vì người ta nhìn vào một à, người cư sĩ mà mắc cái giáo giác áo quần sóc xếp đi đứng không trang nghiêm thì người ta sanh tâm cung kính không không cung kính người xuất gia cũng như vậy à, cho nên cái phần oai nghi này á, đức phật chế tới ba ngàn oai nghi tám muôn tế hạnh luôn à, như vậy ba ngàn oai nghi là thể hiện qua cái phần nào là chúng nghe cho rõ nha vậy chúng ta thực hành ba ngàn oai nghi này thể hiện vào bốn bốn cái động tác cái cử chỉ của chúng ta thứ nhất là đi à, thứ hai là đứng thứ ba là ngồi và nằm à, thì bốn cái này à, mình phải thực hành như thế nào chư tổ dạy mình đó đi là như như gió <laughs> không phải như chạy <laughs> đi phải là như gió mà gió này không phải là gió à, ờ, vừa, vừa rồi là gió chi đó cái cái tên cái cơn bão là tên gì noru <laughs> tuyệt đối là không phải đi như noru <laughs> mà đi là phải thanh thoát nhẹ nhàng gọi là xỉn ru rú phong xỉn rú phong mà gió là gió mùa mùa thu đấy quý vị à, ngày xưa đó à, ngài xá lợi phất sở dĩ phát tâm xuất gia tu học là nhìn thấy cái oai nghi cái dáng đi của ngài à, ngài mã thắng tỳ kheo à, cho nên quý vị mà đi nhẹ nhàng thì cũng thu nhiếp đó ừ. à, quý vị thấy ví dụ như một cô gái đẹp một chàng trai đẹp men lì nhưng mà nhìn thấy dáng đi <laughs> không thùy mị không trang nghiêm là quý vị cũng lắc đầu rồi phải không cho nên cái đi rất là quan trọng phải đi như gió mùa mùa thu là xỉn rú rú phong à đó cho nên quý vị đi ngồi ngồi đi cho nhẹ nhẹ đừng có mang đôi dép khóa tu á hay đôi dép của mình mà cà xuống cái nền đất á cà xẹt cà xẹt cà xẹt <laughs> như vậy là nó gần bằng như là nô ru, <laughs> phải không à, rồi như vậy là đứng thì phải như thế nào? À, ly là đứng, rũ sung sung là cái cây tùng đứng phải là đứng thẳng phía trước là là tám phía sau là là hai như là cái dáng sư cô bài quý vị đó cho trang nghiêm à, rồi ngồi thì phải như thế nào à thì bây giờ chúng ta thực hành này chua rũ trôn trôn là cái chuông quý vị ngồi giống như là cái chuông cái chuông u minh mà đánh trên chánh điện đó à, hoặc là cái chuông mà sư cô đánh đây nè quý vị thấy không thật sự ra mình ngồi á một người ngồi à, mà sư cô ở trên này nhìn xuống quý vị á mà người nào ngồi trang nghiêm á là nó giống như là một cái hình tượng của cái cái quả chuông vậy đó đẹp lắm trang nghiêm lắm mà nó vững vàng lắm quý vị thấy cái đầu của mình là nhỏ đó không đến cái vai rồi đến cái chân của mình á là nó tràn ra à, nó vững vàng giống như cái chuông không cái chuông trên đầu là nó nhỏ nó thu và nó to ra à, khi mà cái chuông mà đặt trên đất á quý vị đẩy nó không dễ gì ngã vì sao à, dưới là nó to ra à, thì cái chân của mình là cái phần to đấy à, cho nên mình ngồi sao mà cho nó thẳng mà giống như là cái cái chuông vậy đó à, rồi cái cuối cùng là cái cái nằm nằm mình giống như cái gì hả <laughs> nằm giống như chữ đại đó được không <laughs> chữ đại được không à, không nằm phải giống như là cung cái cung tên đó nằm bên phải à như cái cung tên gọi là vua rủ cung à, đặt tay bên phải à, tay trái là duỗi theo cái chiều thân thể à. cái này là thật sự mà nói sư cô thực hành cũng khó ừ. lúc nào mà mình chánh niệm khi đi ngủ thì mình nằm như thế <laughs> nhưng mà sáng ra <laughs> không biết vì lý do gì <laughs> mà mình không còn cái tư thế như vậy à, à, là vì sao là khi mình mất đi chánh niệm á, là thân thể của mình không được giữ à, oai nghi không được giữ à, cho nên là oai nghi nó cũng được xếp vào trong phòng phần giới luật bởi vì nó thực hiện được cái oai nghi là do tâm của mình được sơ sâu được nhiếp à, tâm nhiếp là là định rồi đấy không nhân định thì sẽ sánh sanh tuệ à, và vì sao mà ban mà phải có cái từ ba ngàn oai nghi mình tính như thế nào à, tức là đi là có hai trăm năm chục điều lệ à, đi á, quý vị trong luật là có 250 điều lệ đứng cũng vậy ngồi cũng vậy nằm cũng vậy như vậy là 4 nhân cho 25 là thành 1 ngàn à, quá khứ 1 ngàn oai nghi hiện tại 1 ngàn oai nghi vị lai 1 ngàn oai nghi thành là 3 ngàn oai nghi à, trì giới thì rất là nhiều ngày xưa chư tổ chúng ta trì giới là rất là nhiều ở đây để kết cái bài pháp thoại hôm nay sư cô đơn cử cho quý vị một người trì giới mà theo trong luật ghi chép là có đầy đủ ba ngàn oai nghi và tám môn tế hạnh và ngài trì giới đến nỗi mà cảm động đến người trời tiên nhân họ xuống cúng dường cho ngài mỗi một bữa cơm trưa hàng ngày là thọ dụng thức ăn của của thiên nhân à, đó là ngài đạo tuyên luật tổ tao xuyên lưu trụ à. ngài không những là trì giới trang nghiêm mà còn là học giới rất là tận tường và ngài đã viết ra một bộ sách về giới luật rất là nổi tiếng mà ai muốn nghiên cứu tận tường về giới luật của đức phật đều phải tham cứu đó là Nán San San Ta Vô Nam Sơn Tam Đại Bộ à, Ngài vừa trì giới nghiêm mật Và vừa học giới rất là tặng tường Cho nên là được chư thiên cúng dường đó à, Thì cái việc mà chư thiên đến cúng dường thì ai cũng biết hết á à, Thì lúc đó có Ngài Pháp Sư Huy Cơ à, pháp sư Huy Cơ là có lần à, sư cô đã giảng về ngài rồi đó là đệ tử của ngài Huyền Trang đại sư và pháp sư là một trong 800 người đệ tử mà cùng với Huyền Trang pháp sư dịch kinh ở chùa Bạch Mã. Sau khi Huyền Trang pháp sư viên tịch thì pháp sư Huy Cơ được vua Đường tôn xưng thánh quốc sư. À, thì ngài khuy cơ nghe à, đạo tuyên luật tổ á, ừ, hàng ngày là thọ nhận thức ăn của người trời cho nên ngài móng cái tâm ừ, cái tâm vọng tưởng à, <laughs> vọng tưởng như thế nào ngài nói là ta là đời này là thọ dụng tất cả những món ngon vật lạ à, khi chưa xuất gia là con của đại thần mà là cháu của quan đại thần mà à, câu chuyện này sư cô đã kể rồi á à, thì những thức ăn mặn mà chúng ta cũng đã từng thọ nhận sau khi xuất gia thì cũng thọ nhận những cái món ăn vặt lạ à, ngon tại vì là quốc sư mà à, nhưng mà ta chưa có cơ hội để thọ nhận thức ăn của <laughs> người trời <laughs> cho nên đó là ngài quyết tâm đó, là tìm đến à, núi trung nam nơi đạo tuyên luật tổ tu hành đó, cái âm tranh đó, À, đến đó để à, à, thọ nhận thức ăn ừ, của trời ăn thử mà thì một ngày đẹp trời pháp sư khuy cơ đến nơi đạo tuyên lục tổ tu hành thì đợi mãi mà người trì giới là họ chỉ ăn quá ngọ là không ăn đúng ngọ mới ăn thôi nha quý vị quá <laughs> ngọ là không có ăn thì hôm đó có khuy cơ pháp sư ở lại trong cái am tranh am tranh đó chờ đợi nhưng mà mãi đến trưa cũng không có không thấy người trời đến cúng dường à, đến xế chiều cũng không thấy à, à, mà đến tối mịt cũng không thấy à, thì quý vị khuy cơ pháp sư là thường ăn những thức ăn ngon mà à, thọ dụng đầy đủ bây giờ là cả ngày là đói bụng <laughs> cho nên là <laughs> ngài cũng là à, khó chịu à, cho nên mới mới trách móng đạo tuyên được tổ nói rằng đó tôi nghe người ta nói là ngài trì giới miên mật à, đến nỗi mà người trời đến cúng dường hôm nay tôi đến đây không thấy người trời đến cúng dường có phải là ngài khoác lác hay là không ừ. ngài nói dối hay là hay là không trách ngài đạo tuyên thì ngài đạo tuyên là là người trì giới mà bình thường ngài rất là trang nghiêm không hề nói cái chuyện gì tạo hết á ai hỏi chuyện ngài hỏi mà hợp với giới luật thì ngài mới trả lời <laughs> còn không hợp với giới luật là ngài không trả lời bình thường ngài cũng không cười mà cũng không không khóc rất là điềm tĩnh ở trong cái trạng thái là trung đạo chúng ta là nhiều lúc là cười quá thì nhiều lúc là khóc quá <laughs> có cười thì có có khóc à, ngài ở trong cái trạng thái trung đạo à, là không cười cũng không khóc con người lúc nào cũng điềm tĩnh cũng là là trang nghiêm ai nhìn thấy cũng rất là sợ à, thì cái oai nghi nó thoát ra cái vẻ trang nghiêm ừ. khi ngài nghe khuy cơ pháp sư trách như vậy á à, thì tâm ngài cũng cũng bình thản nhưng mà ngài ngài nói để pháp sư khuy cơ khuy cơ hiểu á, ngài nói là bình thường thì có tăng à, người trời đến cúng dường mà không biết hôm nay vì sao mà họ không đến à, và việc này là việc có thật chứ không tôi không có nói dối ngài à thì bây giờ tối rồi tối mịt rồi khuy cơ pháp sư cũng không có không thấy đường để mà về lại trường an cho nên ngủ tại cái am tranh của ngài đạo tuyên à thì đôi, tối tối đến à, ngài pháp ờ, ngài khuy cơ thì mập mạp à, tướng rất là mập mạp rất là hoan hỷ giống như là phật di lặc vậy đó à, à, cho nên là tối là ngài nằm xuống á, là ngài ngáy khò khò <laughs> ngủ gáy khò khò à, đạo tuyên à, à, luật sư là trì giới cho nên tối là không thể nằm xuống ngồi ngủ được mà mà phải tọa thiền à, nhưng mà khi tọa thiền thì bên kia là là là ngái khò khò <laughs> cho nên là không thể nào mà tọa thiền nổi cho nên ngài mới và hơn nữa là khi không nhập định thì các cái con rận á à, con rận ở trong người bắt đầu nó nó cắn ừ. tại vì hồi trước người ta tu hành á người ta dụng công dữ lắm ừ. và ở trên núi Nam Trung thì à, thì rừng sâu mà cho nên có có có rận à, mà người ta ít tắm về đây lạnh mà cho nên là đến khi mà rặn nó cắn ở trong người ngài khó chịu quá thì ngài xả thiền và ngài ngài ngồi ngài bắt rặn <laughs> sợ nó chết đó cho nên ngài mới xẹ là à, bắt con rặn ra và thả nó xuống đất để cho nó bò đi à, à thì á, rồi bắt rặn mệt quá thì nằm xuống ngủ <laughs> sáng ra đạo tuyên luật sư mới trách ngài khuy cơ ừ. ngài nói rằng á tôi thấy ông á chẳng có tu hành gì cả à, <laughs> buổi tối không có dụng công à, nằm xuống thì ngủ mà còn gái khò khò làm động tâm tôi không ngồi thiền được à, cho nên là tại sao ngài chẳng tu hành gì cả à, được xưng là quốc sư mà chẳng tu hành gì cả à, lúc đó ngài khuy cơ mới trả lời rằng á ngài nói tôi không tu hành đúng không à, nhưng tôi mới thấy ngài thật sự là không tu hành à, đêm qua không dụng công ngồi bắt rặn <laughs> rồi không những bắt rặn á nếu ngài bắt rặn á ngài giết nó đi thì còn được á đằng này ngài thả xuống đất à, làm cho một con là bị gãy chân một con là bị chết à, cho nên tụi nó mới đi xuống diêm vương á diêm vương á, cáo ngài à, diêm vương á, cho quỷ sứ lên bắt ngài về tra nhưng mà tôi nói tôi nói tôi nói tốt cho ngài tôi nói là đạo tuyên là người tu hành à, thôi tha cho ngài ấy đi và tôi xin diêm vương là cho hai con rận nó đi đầu thai cho nên ngài mới khỏi bị liên lụy đấy chứ <laughs> sao lại giờ ngài lại trách tôi <laughs> à. lúc đó đạo tuyên luật sư không hiểu vì sao mà ông này không biết tại vì tối ông ngủ ngáy khò khò <laughs> trong am tranh thì không có đèn vì sao ông biết được cái chuyện này à. nhưng mà người trì giới người ta không có biện biện luận mà không có không có hỏi cho nó ra nhẽ à. thì à, ngài quy cơ sáng ra ngủ dậy à, thưa với ngài đạo tuyên rằng thôi chào ngài tôi đi về à, ngài ở đó mà làm ra vẻ tu hành đi <laughs> tôi đi về đã tôi không có đợi đến ăn cơm của người trời gì nữa hết á à, đi về thì ngày hôm đó đến trưa thì có một vị tiên nhân tên là lục quyền sướng mới đến cúng dường cơm trưa cho ngài đạo tuyên à, <laughs> ngài đạo tuyên tỏ vẻ là không vui mà à, trách ông à, thiên nhân đó ừ. bảo rằng à, hôm qua sao ông không đến cúng dường à, để cho thầy khuy cơ trách tôi đủ điều á thì tiên nhân đó có thưa rằng là hôm qua con có đến đây ừ. nhưng mà không hiểu sao trong âm tranh của ngài á, cách 10 dặm là có một cái ánh sáng rất là mát dịu màu vàng nhưng mà người trời của chúng tôi là bị lóa mắt không nhìn thấy đường đi được ừ. cho nên tôi là cố gắng để tiếp cận âm tranh của ngài nhưng mà không cách nào tiếp cận được cho nên đành phải quấy quay về và tôi cũng thử là biết để, để biết được nguyên nhân vì sao mà âm tranh của ngài là phát sáng như vậy mà thường lệ thì không có thì à, tôi mới gọi bồ tát thổ địa lên hỏi à thì thổ địa trả lời là hôm nay trong cái âm tranh đó có một cái nhục thân của vị bồ tát viếng thăm ừ. cho nên mới tỏa ra ánh sáng như vậy à. À. thì lúc đó là đạo tuyên luật sư mới vỡ nhẹ là khuy cơ pháp sư là nhục thân bồ tát à, tức là hiện đời là bồ tát đó chứ không phải là là tái à, thị hiện đó nhé à, và từ đó là không xem thường ngài quy cơ nữa à. quý vị thấy như đạo tuyên luật tổ trì giới à, đến cái chỗ là gọi là ba ngàn oai nghi tám muôn tế hạnh đó à, mà đôi khi còn có lúc là phải chịu hàm oan và quý vị thấy cái vị khuy cơ pháp sư đó tưởng chừng như là không trì giới nhưng mà thật sự cái cảnh giới của ngài pháp sư cao hơn đạo tuyên luật tổ phải không tại vì <laughs> đạo tuyên luật tổ bắt rặn thả xuống mà không biết con rặn nó gãy chân nó chết cũng không biết là diêm vương nó cho đòi xuống để trả hỏi mà chính ngài khuyết cơ nằm ngủ nhưng mà tâm ý à đã biết hết trơn và đã xử lý cái việc này cho đạo tuyên lục tổ à. cho nên ở trên đây sư cô ý nói trì giới ba la mật là hoàn toàn không bị kẹt vào bất cứ một hình tướng nào và đừng có nghĩ là mình trì giới thì mình xem thường cái người mình cho là không trì giới à. cái vấn đề này nhiều lắm Nói đến đây thì trong cái thời buổi này Thưa với đại chúng, người tà gia, người xuất gia cũng có khi là trì giới mà thí dụ như biết được một chút giới gì đó là chấp vào giữ vào và nghĩ rằng mình là trì giới thanh tịnh mình như vậy là hơn những cái người kia à, rồi đi xem thường cái người kia à, thí dụ như giới không ăn chiều đó có người không ăn chiều là nghĩ là mình rất là ly hai rất lợi hại rồi xem cái người ăn chiều đó là ăn tạp à nhưng mà thật sự cái việc tu hành giải thoát á, nó không dựa vào cái bữa ăn đó à, mà dựa vào cái tâm niệm của mình nếu một người giữ giới ăn chiều mà hoàn toàn là vì lợi ích của mình không vì là mình nghĩ mình hơn người thì đó mới là trì giới trọn vẹn à, còn mình giữ được giới mà mình thấy mình trì giới rồi mình chê cái người mà mình cho là không giống mình đó sư cô tạm nói là không giống mình chứ không phải là người <laughs> không trì giới à, à, thì là mình chê cười thế thì thử hỏi quý vị khuy cơ pháp khuy cơ pháp sư là người theo đạo tuyên luật tổ nghĩ là cái trì giới không à, tối nằm ngủ à, không tu hành nhưng thật sự đó là mật tu à, đấy à, thời gian cũng ờ, trôi qua nhanh rồi hả đáng lẽ sư cô còn kể chuyện nữa thì lần sau chúng ta sẽ kể à, để cho đại chúng thấy rằng á, à, là giới luật thứ nhất là nó sẽ giúp cho mình thọ hưởng được cái sự thanh tịnh mát mẻ ở trong thân tâm và chính giới luật đó là cái bờ đê giống như là cái bờ đê ngăn ngừa đề phòng và chấm dứt đi những cái việc ác của mình à, cho nên là đã thọ giới của Phật rồi thì chúng ta cố gắng mà giữ gìn à, để mình tận hưởng được cái thanh lương mát mẻ và cái sự thanh tịnh ở trong trong nội tâm mà lỡ chúng ta đã phạm giới rồi á có điều gì mình thấy là sai quấy rồi thì không sao à, chúng ta sám hối tại vì sao giống như chiếc áo khi dơ rồi chúng ta đừng cái dại mà đem đem vứt đi mà chúng ta đem giặt lại để mà bận vào người thì nó cũng thơm tho như là chiếc áo áo mới cho nên phần trì giới ba la mật ở đây là hoàn toàn không trước vào tướng mà trì giới hoàn toàn là để lợi ích cho thân tâm của của chính mình mà thôi mời đại chúng đồng chắp tay nguyện à, đêm công à, đừng à, đầy hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh tự do xả thiền